Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái kênh kèo bóng lụm lúa của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em thêm cái trận AFF Cup nữa Trước khi vào nhận định thì chiều nay có um, mấy trận diễn ra đó là Brunei gặp Indonesia vào lúc 17 giờ nha anh em Và trong khi đó Tottenham gặp um, Brentford vào lúc 19 giờ 30 thì mình đã nhận định trước cho tất cả anh em hai cái trận này rồi và hôm nay mình sẽ vào mình nhận định thêm cho tất cả anh em đó là cái trận à, diễn ra vào à, ngày 27 nha anh em trận AFF Cup đó là cái trận giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 27 tháng 12. Thì hiện tại anh em cũng thấy trên cái bảng xếp hạng là thằng Malaysia đang đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng với 6 à, điểm sau hai vòng đấu. Còn trong khi đó Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và Việt Nam chỉ mới một vòng đấu và đang có 3 điểm thì thì cái trận đấu này giống như đang tranh cái ngôi đầu bảng xếp hạng vậy đó anh em thì anh em thấy trong cái lịch sử gần nhất thì đó anh anh em cũng thấy cái, nếu mà cái trận này Việt Nam thắng Malaysia và Việt Nam đứng lừa dương lên cái vị trí đầu bảng xếp hạng thì Việt Nam sẽ cách ờ, thằng Malaysia là một trận là nó còn ít hơn Malaysia rồi một trận thì Việt Nam cũng đang tranh cái cái vị trí nhất bảng để né thằng Thái Lan bên bảng A thì tại sao né Thái Lan bảng A để ờ, vào bán kết thì né Thái Lan được ở bảng A thì ờ, Việt Nam sẽ có cái cơ hội tiến vào cái vòng chung kết nó sâu hơn thì anh em xem trong những cái lịch sử những trận gần nhất của Việt Nam và thằng Malaysia thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thì Việt Nam nó đã thắng tới 7 trận và để thua hai trận chỉ qua một trận trước Nhật Bản luôn anh em qua trước Nhật Bản với cái tỷ số là một điều còn trong khi đó thằng Malaysia trong 10 trận gần nhất thì Malaysia nó đã thua tới ờ, hai trận và để thắng tới 8 trận thì phong độ của Malaysia và thằng Việt Nam thì anh em cũng biết nếu mà trên Đông Nam Á thì có Malaysia và Việt Nam và Thái Lan và Indo thì bốn đội này hầu như là đang mạnh nhất Đông Nam Á rồi. Thì Việt Nam được đánh giá cái trong cái, cái trận đấu này được Việt Nam được đánh giá cao hơn cái thằng Malaysia và được chấp với mã kèo rất là sâu. Thì hôm nay là cái trận này Việt Nam gặp uh, Malaysia để trên sân nhà của Việt Nam nha anh em thì cái trận này nghe nói là ừ, mấy cầu thủ của Malaysia qua Việt Nam mua vé xem rất là nhiều trong trận này rồi cái trận này giống như cái trận chung kết sớm hai đội nếu mà ừ, Việt Nam thắng Malaysia thì Việt Nam đứng ở vị trí đầu bảng thì cái bảng xếp hạng anh em cũng thấy là thằng Singapore cũng vẫn đang có 3 điểm. Thì nếu mà cái trận Singapore cũng chỉ mới đá một trận thôi anh em, còn Malaysia đã đá hai trận, Singapore thì gặp Lào trong trận này thì Singapore nó nắm chắc cái phần thắng để vươn đến vị trí nhì bảng nữa rồi. Nếu mà Singapore thắng với một cái tỷ số cách biệt khá là nhiều thì Singapore sẽ có tương lai lên cái vị trí nhì bảng. Thì trong cái bảng đấu này cũng đang rất là hấp dẫn. Khi đó Malaysia chưa chắc được nắm được cái vé đi tiếp vào vòng trong đâu anh em thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của Việt Nam và Malaysia thì anh em cũng thấy những trận gần nhất những bàn thắng luôn nghiêng về phía các cầu thủ Việt Nam không anh em thấy trong lịch sử đối đầu là các trận đấu các uh, mọi đấu trường luôn là Việt Nam toàn thắng Malay với cách biệt từ một bàn đấu lên thì anh em thấy cái trận gần nhất AFF Cup 2021 thì Việt Nam đã thắng Malaysia với cái cách biệt là 3-0 thì anh em thấy như lúc đó là rất là nhiều cầu thủ cũ rồi và hiện tại bây giờ Việt Nam đang có một cái hướng chơi rất là đẹp đá rất là hay thì anh em xem rồi anh em cũng biết thì cái trận này anh em có thể vào Việt Nam và anh em ủng hộ nước nhà và anh em kiếm thêm một mớ vốn nhờ vào Việt Nam nữa thì cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này á là Việt Nam đang chấp 1,25 và tài xỉu 2,75 thì nhà cái đang đánh giá cao Việt Nam trong cái trận đấu này cho chấp với cái mã kèo 1,25 và tài xỉu 2,75 thì nếu mà anh em theo cái tính của mình thì anh em cứ vào cái mã kèo Việt Nam chấp 1,25 và anh em tài xỉu thì anh em sẽ đánh rung mình sẽ báo rung cho tất cả anh em trong nhóm để anh em có thể để anh em có thể ờ, kiếm nhiều mã kèo ờ, lợi cho anh em hơn Tại sao trận này mình sẽ dự đoán Việt Nam ăn phải từ 2-0 đến 3-1 Thì tại sao mà 2-0 mình phiên anh em đinh đánh rung Thì nó sẽ không có vào những phút đầu trận Và nhiều khi á nó ra tỷ số 20 anh em đánh tài anh em lại thua được cái mã tài anh em ăn mã trên thì anh em lại bị lỗ lai đó là mình phiên anh em đánh rung thì giống như những phút 30 đổ lên á có cái kèo rung nửa trái anh em vào cái mã kèo rung thì cái tỷ lệ anh em ăn nó sẽ cao hơn ra hai mã rung giống như anh em ăn được hai cái mã tài rồi anh em khỏi cần đánh tài đánh tài chi anh em hồi hộp từ đầu tới cuối trận anh em chưa cần vào cái mã Việt Nam và anh em vào thêm cái mã rung đó là cái phần nhận định của mình còn anh em nào mà muốn vào chơi cùng mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua với mình thì cái kèo mình cho tất cả anh em anh em thích tin tưởng mình thì anh em nằm theo mình mình không có ép buộc bắt buộc anh em gì phải nằm theo mình hết bởi vậy anh em cứ đừng vào bình luận mà anh em nghĩ cái trận này ừ anh em mình nhận định cho anh em thôi còn anh em thích thì anh em nằm theo không thích thì anh em nằm nghịch lại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 thì anh em thấy chấp bốn trái rưỡi anh em vào anh em đánh rung những cái trận này anh em đánh rung 15 phút anh em vào rung 15 phút thì nó lại hợp lý cho anh em hơn anh em giống như 15 phút anh em rung anh em ăn vô yêu cầu 15 phút các bạn thì cái chấp cao thì trong vòng 15 phút nó sẽ có bàn thì anh em húp cái vấn đề đó là anh em chơi trong trang nó sẽ lợi cho anh em hơn nhiều vấn đề kèo anh em chơi ở ngoài người ta chấp 4,25 ở ngoài người ta đưa kèo cho anh em 4 trái rưỡi anh em 4 trái rưỡi vô anh em nằm nó ăn tỷ số cách biệt được 5 bàn hay không hay là nó ăn chỉ một bàn hoặc hai bàn hoặc một điều hoặc hai điều luôn không chừng cái đó là vấn đề trái bóng tròn không ai biết được cái gì hết anh em thì đó là mình khuyên anh em nếu mà anh em nào muốn chơi một cách hiệu quả nhất thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc là Telegram của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang đưa anh em vào nhóm để anh em chơi hiệu quả nhất đến đây mình cũng đã nhận định xong cái trận Việt Nam và Malaysia cho tất cả anh em thì anh em nào đang xem thấy hay thì để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký kênh để cho mình được nhiều người theo dõi thêm và anh em đăng ký thì mình sẽ lên video là anh em sẽ là người nhận được video sớm nhất để anh em vô anh em xem được những cái mã kèo hiệu quả nhất thì đến đây cũng đã nhận định xong thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau